Ok và hello Ủa ừ. mà khoan Sao tới thui ta Cho thêm tí ánh sáng coi Ok và hello xin chào tất cả mọi người nha Hình như cũng còn hơi tối đúng không ta Cho thêm tí ánh sáng nữa Ta-da Đó bạn thấy mình thần kỳ chưa Trời ơi là trời Ôi ngứa quá bạn ơi trời ơi các bạn biết tại sao mà hôm nay mình lại gọi là sống ở trong bóng tối như thế này không các bạn Ây, nói chung là câu chuyện này rất là dài luôn bạn ơi Nếu như những bạn nào mà đã đọc báo ngày hôm qua Thì chắc là mấy bạn cũng biết rằng là Gọi là Huế của chúng ta là miền Trung các bạn Mới vừa trải qua một cơn bão rất là lớn luôn Và thiệt hại của nó cũng rất là kinh khủng luôn bạn xem này Đấy hình ảnh nè, đó thấy không quá trời thiệt hại luôn cái gì đâu mà đổ cây nè sập nhà nè bay luôn cái nóc nhà luôn bạn ơi trời ơi trời à, bởi vậy cho nên á là hôm nay ở chỗ của mình hiện tại mình đang ở bạn là cúp điện mất tiêu rồi mà các bạn cũng biết đó là mình quay video trên máy tính mà bây giờ cúp điện rồi thì điện đâu mà quay video cho các bạn xem đúng không vậy cho nên là hôm nay nè mấy giờ ta à 12 giờ đêm bạn ơi 12 giờ rưỡi luôn ui đúng 12 giờ rưỡi luôn nè đấy hôm nay tranh thủ lúc mà bị cúp điện thì mình sẽ quay một cái video gọi là thử thách gọi là sống trong bóng tối nha bạn nha đấy nghe nó hơi nghe nó hơi ghê ghê nha sống trong bóng tối nghe hơi ghê ghê nha đấy, nói chung là hôm nay mình sẽ thức đến sáng luôn bạn ơi mình nghĩ rằng là mình sẽ thức khoảng đến 3 giờ sáng hoặc là thức đến 5 giờ sáng hoặc là thức đến khi nào mà trời sáng luôn ấy kiểu kiểu vậy và nếu như các bạn thấy thích cái thử thách này của mình thì đừng quên là hãy để cho mình một like một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình nha mọi người ok còn nói chung thì hôm nay cúp điện rồi cũng không có quay video game được cho nên thôi rảnh này quay vlog cho bạn xem nha ok Let's go Ok bạn ơi thì hiện tại ở đây mình đang chuẩn bị một số những cái món đồ Những cái đồ ăn và những cái gọi là máy chơi game, đồ chơi, đồ á Để tối nay mình sẽ thức khuya đến sáng luôn bạn ơi Vậy cho nên là phải cần có những cái này để cho đỡ buồn để ok Thì ở đây mình đang có chuẩn bị một đống bánh sô-cô-la này Ôi trời ơi Nhiều đây bánh mà, mà ăn chắc là, là mập ú ù luôn tăng trăm ký luôn trời ok nhưng mà thôi đang buổi tối mà cho nên thức khuya không việc gì làm thì ăn thôi đúng không các bạn đấy còn ở đây thì mình chuẩn bị thêm cả kẹo nè đây trong đây là kẹo nhớ bạn nha kẹo sô cô la nè mình sẽ cho bạn xem đấy bên trong này thấy không kẹo sô cô la bên trong ok và mình có chuẩn bị thêm cả những cái uh, trái cây khô nè với lại là thêm nước uống đấy ok thì uh, buồn buồn không có gì làm thì có cái <laughs> máy điều khiển từ xa chơi game đấy ok bấm này đó thấy không nè biến thành robot này uh, Sao mày ngu thế hả Mình mới làm gì ta Ok bạn ơi, hồi nãy là một pha chơi ngu của mình Bấm nhầm nút thế là nó bay xuống Nó bay xuống sàn nhà luôn, cũng may là nó không bị hỏng bạn ơi Ok bạn xem này Đây này nè Đó Ok, buồn buồn không việc gì làm á Thì uh, lấy robot này ra chơi Đó ok Rồi, tiếp theo nữa là ở đây mình có mới vừa mượn được Simmy bạn ơi mới vừa mượn được mèo Simmy một cái máy chơi game Nintendo Switch đấy ok đây bạn xem này Wow Cái máy này đắt lắm nha các bạn nha Hình như nghe đâu là 8 triệu lần đấy Ui nhìn đây Màu hồng nha Đúng là con gái thường rất là thích màu hồng Ok Ủa mà mở nó lên chỗ nào ta Bấm bậy cái là hư mất tiêu Cái sim nó bắt mình đền chết luôn á Rồi ok mình sẽ mở nó lên nè các bạn ơi Hey, ta da da da. Ủa sao chưa thấy gì nữa ta? Ủa, kìa. À? Hey. Ta da da da. Đó, lên đây nè. Ha, ok và dạ, chúng ta đã sẽ có được cái máy Nintendo Switch để chơi game bạn ơi ở thấy không hiện lên cái ký hiệu Nintendo Switch này này à ok giờ là trong đây có cái game Mario nè ở mình có thể tải game này để chơi ok Hi, mấy bạn ơi hiện tại là mình đang mượn cái máy Nintendo Switch của Simmy để mình chơi game thử nhưng mà ai về đâu cái máy này nó khó chơi vãi nồi các bạn ạ à. bởi vì cho nên là thôi mình nghĩ rằng là chúng ta không nên đụng đến đâu lỡ mà hư mấy cái là chết luôn ấy hư mấy cái là đền luôn ấy chết luôn á và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái game mà hiện tại mình đang chơi nha da da da da. Xin giới thiệu bạn, đây chính là game Dragon Raza bạn ơi Và đây là một cái tựa game có thể nói là gọi là hình ảnh rất là đẹp luôn Và hiện tại mình đang ghiền cái game này các bạn ơi Hero Team cũng đang chơi luôn á Cho nên bạn đừng quên là tải game này về để chơi cùng với mình nha <laughs> ok Ok các bạn ơi thì trước khi vào video này nè Mình xin giới thiệu với các bạn một cái tựa game mà hiện tại là Phong đang chơi và Hero Team cũng đang chơi các bạn ơi Xin giới thiệu bạn đó chính là game Dragon Raza Đấy Một tựa game có thể nói là hình ảnh cực kỳ đẹp, cực kỳ sắc nét, siêu siêu siêu đỉnh cao luôn các bạn à Đấy và khi mà mấy bạn vào trong cái tựa game này á Thì nó sẽ cho phép mấy bạn là chọn gọi là sức mạnh của mấy bạn Mấy bạn có thể chọn là xạ thủ, sát thủ, linh vũ hoặc là võ sư hay là kiếm sư gì đó Tùy theo ý mấy bạn Và mấy bạn có thể chọn cả nam và lẫn nữ nữa nha Nhưng mà điều đặc biệt ở đây các bạn biết là gì không? Là nó có phần gọi là chọn cả loli nữa bạn ơi Mấy bạn nào mà cảm thấy mình loli á Thì bạn có thể chọn nhân vật là loli luôn nha Đáng yêu chưa <laughs> Và sau khi mà tạo nhân vật xong á Thì các bạn sẽ được phép vào trong game Và xây nhà các bạn ơi, các bạn coi nè Đây là cái ngôi nhà mà mình mới xây này Đấy, mấy bạn có thể tùy ý muốn xây như thế nào Thì tùy mấy bạn luôn nha, y hệt như Minecraft luôn Cực kỳ sáng tạo Ok, và bây giờ thì ngôi nhà của mình đã được trang trí xong rồi các bạn ơi Có đầy đủ tivi, giường ngủ, máy chơi game luôn nha và tiếp theo mình sẽ khoe cho mấy bạn những con pet, những con thú cưng mà hiện tại mình đang có nha Trong game này có rất là nhiều loại thú cưng luôn Mấy bạn có thể chọn bất cứ con thú cưng nào mà mấy bạn muốn Cực kỳ đáng yêu luôn nha mấy bạn nha Bây giờ mình sẽ thử thăng cấp cho cái con cuốn màu xanh này lên này Con cuốn nó nhìn khá là dễ thương nè Thăng cấp nó lên ok Và sau đó mình sẽ chọn nó làm thú cưng chính của mình nha đây đây đây đây đó mấy bạn thấy chưa nó xuất hiện kế bên mình rồi nè bây giờ mình chạy đi đâu thì nó sẽ chạy theo mình luôn cực kỳ đáng yêu luôn bạn ơi <laughs> Và còn kho đồ ở trong game á, thì có thể nói là cực kỳ đa dạng luôn Cho mấy bạn có thể thay bất cứ bộ đồ nào mà mấy bạn muốn Thì có đồ đẹp rồi thì chúng ta phải kiếm một cái công việc nào đó để chúng ta làm có phải không nào thì ở đây mấy bạn có thể chọn làm đầu bếp nè, làm ca sĩ hoặc là mở tiệm bán luôn nha, rất là thích luôn còn nếu như các bạn không thích ngắm cảnh thì các bạn cũng có thể đi làm nhiệm vụ giết boss, giết quái. để các bạn thấy không? Ở đây là có rất là nhiều quái nè. Mình sẽ tiêu diệt những con quái này để mình có thể nhận được xu để mình mua thêm quần áo nha các bạn nha. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần tiêu diệt những con quái trong đây thôi. Mà mình nói thiệt nha, nhân vật của chúng ta thật là quá mạnh luôn rồi. Mấy con quái này tuổi gì mà có thể thắng được chúng ta đúng không? đây đây đây chém cho vài phát kỹ năng có thể nói là cực kỳ đẹp mắt luôn các bạn ơi. Và bởi vì một tựa game gọi là hấp dẫn như thế này thì chúng ta không thể nào mà bỏ qua được các bạn ơi Nếu những người nào mà muốn chơi game cùng với Hero Team Muốn chơi game cùng với Phong Cận Thì bạn đừng quên là hãy tải ngay game The Dragon Raza về để chơi cùng với mình nha anh em Trời ơi online cùng với bạn bè thì thôi nói siêu vui luôn các bạn ơi Ok hãy tải ngay nha Trời ơi các bạn ơi Thật sự luôn nha Bây giờ đang là cấp điện Cho nên nóng muốn chết luôn bạn Nóng là nóng luôn Nuốt cái bánh mà nuốt không nổi luôn á Nóng gì đâu luôn trời Mà giờ chán quá không biết có gì có cái gì để làm không ta buồn ghê luôn á ok bạn ơi trong lúc không có gì làm thì phong quyết định đem mấy cái bánh sô cô la đi xếp thành hình cái kim tự tháp đó <laughs> rồi bạn ơi chán quá không có gì làm cho nên làm cái trò xàm xí gì đâu luôn á à quên mấy bạn yên tâm nha mình đã để một cái tờ giấy bên dưới để mình lót nè cho nên là hoàn toàn sạch sẽ nha các bạn đừng có lo là bị bẩn hay là gì à, có nhiều bạn thế nào coi đến đoạn này cũng bảo là tại sao anh phong lại đem đồ ăn ra để gọi là phá như vậy phá đầu phá, tôi để cái tờ giấy bên dưới tôi lót nè tôi để cho nó đẹp rồi sau tôi ăn chứ đúng không tất nhiên phải ăn rồi ok uhm. quá ngon luôn mấy bạn nào chưa ăn cơm thì mình xin lỗi nha <laughs> bánh này quá ngon luôn bạn ơi nè thử miếng đi cắn thử miếng nè <laughs> ok Hello, xin giới thiệu với mọi người đây chính là bé cam phiên bản gọi là bé mèo sống trong bóng đêm <laughs> cái gì vậy sao mỗi lần mà anh quay clip đến cam cái là cam lại nằm ra vậy cam hả bộ muốn gọi là khoe cơ thể gọi là sexy ra cho mọi người thấy hả đúng là con trời trai ơi ta. mở không chứ có miếng muối nào hay là có eo thon đâu mà bị đặt khoe chỗ trời nằm nó khoe nữa bạn ơi hay nhưng mà giờ trời tối thui à cho nên là cam á bạn nó chắc cũng không dám chạy nhảy gì đâu tại nó sợ chắc cũng sợ tung vô tường các bạn à không hình như là mèo nhìn được trong bóng đêm mà đúng không nói chung là buổi tối chán quá không có gì làm hết chắc là ngồi nựng nựng cam xíu cho vui thôi ha cam ha còn đây xin giới thiệu với bạn Đây là một cái chuồng mà mình với lại Sammy mới vừa mua cho Cam mấy bạn ơi Đây, các bạn thấy không à. Đây là một cái chuồng màu hồng <laughs> mấy bạn biết tại sao mình lại mua cái chuồng này không là bởi vì con cam á các bạn nó cứ hay gọi là chạy nhảy lung tung rồi ở đầu nó nó nó cào người á bạn nó cào Sammy bị rồi chảy máu hoài à cho nên á là mình quyết định mua cái chuồng này để mỗi lần mà nó nó hư á bạn nó cào người ta thì mình sẽ bỏ vô cái chuồng mình nhốt trong cái chuồng mình phạt nó đấy bởi cho nên á là cam nó sợ lắm sợ không cam ui sợ ờ, quá <laughs> sợ quá mình nhốt vô cho các bạn coi <laughs> ok đấy, rồi chuẩn bị bị nhốt vô tù à <laughs> ok À, nếu như mấy bạn muốn mình làm thử thách 24 giờ bắt cam nhốt vô nhà tù màu hồng thì bạn nhớ bình luận để cho mình biết nha Ok chui vô nè Nhốt lại luôn Nghe lại <laughs> Đó bạn thấy không nó đòi ra kìa Đấy ok Rồi ok xong luôn Bị nhốt cho nó luôn Cam ơi Cam Đó thấy không mẹ thấy không Nó vô nó xong tức tối quá nó, nó cào nó cào đồ các bạn đó thấy không Nó chui vô đó xong nó tức tối quá nó cào đồ kìa à, Trời ơi trời Quậy ấn không <laughs> ok vậy là cam nó bị nhốt vào tù rồi các bạn ơi Ai, mấy bạn ơi nói thật luôn nha trời tối nóng quá thật sự luôn á mình cứ tưởng rằng là thức đến sáng là chuyện rất là đơn giản thôi chỉ cần không ngủ chỉ cần gọi là có bánh có kẹo ăn là là tất nhiên là sẽ không buồn ngủ nhưng mà ai về đâu trời nóng muốn chết ăn cũng không ăn nổi nữa tại vì khó nuốt phải nóng là nóng luôn ngủ cũng không ngủ được bởi vì nóng quá không ngủ được các bạn ơi cho nên là thôi bây giờ ừ, đang thời gian rảnh không có gì làm á thì mình sẽ đem những cái bức ảnh mà những bạn fan đã vẽ tặng mình á để ra review cho bạn xem thử nha đây bạn thấy không có rất là nhiều bạn vẽ những cái tranh rất là đẹp để gửi tặng cho mình luôn à, nhìn đẹp chưa ờ, ok còn có bạn còn thiêu luôn cả tranh tặng ừ, tặng cho mình này ấy à, thiêu hình như là thiêu cái chữ phong mấy bạn ơi đây thì các bạn này chắc là còn nhỏ quá cho nên thiêu cũng chưa được đẹp lắm nhưng mà nói chung là cũng rất là đáng yêu luôn đấy hình trái tim đồ có bức tranh ông này ông vẽ tôi mà ông vẽ tôi cái màu của da của tôi giống như tôi bị ờ, người bộ tộc da đỏ <laughs> nhưng mà nhìn rất là dễ thương nha nhìn rất là đáng yêu luôn đấy mình sẽ ngồi mình review từng bức tranh đây còn có tranh phong cận nữa bạn đấy dễ thương thật sự uhm, ok đây quá trời luôn bạn ơi vẽ mình này đó và có một cái bức này mình nói thật là khá là đẹp nữa bạn coi nè ta da da da đây là hình ảnh phong cận tivi đang gọi là cầm một đống tiền luôn bạn ơi <laughs> ông này vẽ tôi đang cầm đống tiền luôn đúng kiểu mình thích luôn bạn à. còn ở đây thì có một vài bạn còn vẽ là vẽ tranh mình ngoài đời thật này thấy giống không thấy giống không mình thấy cũng hơi hơi giống ấy à, nhưng mà ở ngoài đời thật thì mình đẹp trai hơn <laughs> ok còn có bạn còn vẽ chuyện tranh nữa đây bạn xem nè có bạn còn vẽ cả chuyện tranh nữa đó nhìn rất là đáng yêu luôn thời mình cực kỳ thích những cái người vẽ chuyện tranh như thế này luôn nhìn rất là dễ thương đây và còn có những bức tranh khác nữa đó quá trời tranh mấy bạn tặng cho mình hôm à, gọi là fan meeting luôn ok và ở đây còn có thêm à, một số những cái bức tranh mà mấy bạn ấy à, vẽ mình nữa này nhiều lắm nói chung là nhiều lắm mấy bạn ơi còn ở đây đó là những bức tranh phiên bản nhỏ <laughs> nhìn rất là đáng yêu và một bức tranh mà có thể nói là cực kỳ đẹp luôn oh my god bạn coi nè vẽ từ tô màu cái kiểu nhìn đẹp vãi thôi Nhìn đúng là xịn sò con bò cười luôn các bạn Nhìn rất là đáng yêu luôn Ok, rồi bạn nào mà là người vẽ ra bức tranh này á Thì cảm ơn bạn rất là nhiều nha Và tặng thưởng cho bạn một cái bánh này Lấy được không? Không lấy được thì mình ăn thôi <laughs> Ok Nói chung là cảm ơn các bạn rất là nhiều Nếu những các bạn nào mà đã, đã gửi tranh cho mình á Mà mình chưa có review trên đây á Thì rất là xin lỗi các bạn nha các bạn Nhưng mà mấy bạn yên tâm Mình vẫn luôn giữ tranh của các bạn Và mình luôn luôn bỏ trong két sắt mình bỏ trong cái sắt á để mình lưu giữ lại hiểu không những bức tranh là những bức tranh mà những người fan tặng cho mình những bạn fan rất là đáng yêu tặng cho mình cho nên mình luôn luôn giữ lại ok bây giờ xem tranh xong rồi không biết làm gì nữa ta hey, chán quá bạn ơi bây giờ không có việc gì làm hết cúp điện không chơi game được không gọi là quay clip được cho các bạn xem luôn bực vãi à, mấy bạn ơi nói chung là hiện tại bây giờ mình đang không chịu nổi là cái nóng của gọi là cúp điện các bạn à mình nói thật nha lạnh thì mình còn chịu được chứ nóng thì mình không chịu được các bạn à bởi cho nên là sẵn ờ, mình mở tủ lạnh ra mình ngồi kế bên tủ lạnh cho nó mát à, <laughs> trời tủ lạnh vẫn còn một chút gì đó hơi lạnh cho nên ngồi kế bên cho nó mát bạn ơi bạn coi tóc mình nè à. tóc mình đổ quá trời mồ hôi luôn rồi thật sự bây giờ đang rất là nóng luôn à, trời trời sám ơi bây giờ mấy giờ rồi trời ba giờ con rồi đi ngủ đi ba giờ tối luôn rồi bạn ơi ba giờ đêm luôn rồi mà bây giờ vẫn chưa có điện nữa à, thôi chắc tối nay mình ngủ trong tủ lạnh luôn á <laughs> chịu không nổi ơi là trời thôi mệt quá mình uh, gọi là chắc là không quay vlog nổi đâu tạm biệt các bạn nha bye bye chịu hết nổi rồi